thì ghét này ni lông này ni lông này vậy đi vệ sinh này phân này lon bia này đó Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì uh, hôm nay là ngày thứ hai, ngày đi um, cắm trại của tụi mình Thì mình mới uh, thức dậy, mới pha xong ly cà phê Thì như mọi lúc, mình sẽ quay lại cái quang cảnh mà hôm qua mình set up cho mọi người xem là như thế nào Đó, tại vì hôm qua như mọi lúc thì mình tới sẽ rất là trễ Sau khi set up thì trời tối, cho nên là mình không có quay được nhiều Đó, thì đợt này là lại may mắn tiếp Là cái chỗ mà mình chỉ cho mọi người á, mình hay đi á là lại uh, à, chưa có ai tới cắm trại cho nên là mình sẽ setup như cũ luôn treo bạt này lều ở sau kia toilet ở đây thì xe mình để ở đây là rộng rãi thoải mái mà chỗ này là một đường vào cho nên là không có ai vào đây làm phiền hết đó đó thì um, bây giờ um, vừa pha xong ly cà phê thì chuẩn bị làm đồ ăn sáng hôm nay á là có một món đồ ăn sáng hoặc uh, ăn lúc nào cũng được mà với mình thì rất là đặc biệt mình muốn giới thiệu cho mọi người thì à, món đấy là món gì thì mời mọi người theo chân mình nhá đây đây là cái món mà mình muốn giới thiệu với mọi người cái món này á là mình với vợ mình á là rất là mê luôn à, đặc biệt là những cái người mà ăn cay được á mà ăn món này là thôi kiên luôn cái món này á là bún ốc liều châu của Trung Quốc đó là coi như là bún gói á nè cho mọi người coi cần cảnh này nó có nhiều loài lắm nhưng mà đây là cái loài mình hay ăn với thêm một cái loài khác nữa thì lần sau mình sẽ à, giới thiệu cho mọi người là cái này á là ăn rất là cay luôn đó nhưng mà rất là ngon và cái đồ topping mà đồ mà mà, mà nó cho thêm ở trong à, cái cái gói này á là rất là nhiều một gói này á là 5 đô là mình thấy là một gói mì mà nó bự như thế này này mà mở trong này ra mình sẽ cho mọi người xem là, là chất lượng như thế này thì 5 đô là mình thấy là quá rẻ luôn á thì à, cái gói này thì nếu mà kiếm ở những cái shop mà thực phẩm châu Á thì chắc là có như bản thân mình á, thì mình mua ở Northland đấy thì bây giờ mình sẽ à, mở cái này ra cho mọi người xem xong cái rồi á là mình sẽ cho lên cái à, nồi nước mà mình đang nấu sôi này này lúc sáng mình dậy là mình um, start cái lò lửa rồi đó thì à, bây giờ nước sôi thì cái này á là không như mì gói Việt Nam mình nhá cái này là phải uh, nấu ờ, trên bếp lửa thì nó mới chín được đó nước sôi rồi chưa yeah. giờ mở gói này ra cho mọi người xem trong này có cái gì rồi mình sẽ bỏ vào đây nấu rồi bây giờ mình sẽ mở trong này ra cho mọi người xem nhá thì sáng nay là vợ chồng mình sẽ pha hai gói mỗi người một gói nhưng là bự vậy thôi nhưng mà mà thực sự nó cũng nhiều khi mà phá xong nhiều khi ờ, mà mà mà, mà ăn hết á nhiều lắm nó có cái mỡ này xẻ ra rất là dễ này đấy rồi này, cho mọi người coi phía trong này qua trời đô luôn á lúc mà hai vợ chồng mình uh, biết tới cái à, gói bún đấy nè là mở ra là nhìn sốc luôn á kiểu chưa bao giờ mà mua kiểu mấy cái bún mà quá trời đô pin luôn đây thì cái này là cái bún khô của nó nhá đó một gói như vậy nhìn là ít thôi nhưng mà khi mà mình luộc bún sống á cho ra là một tô bừa á đó thì cái này là mình phải uh, luộc bún riêng này xong rồi khi mà bún chín rồi á, nó nở to ra rồi á thì bắt đầu phải cho vô một cái nồi là cho nước vào lại xong rồi bỏ gia vị vào đó. chứ không không phải là giống như mì tôm là là nấu nước sôi xong rồi thả um, bún vào xong rồi cho gia vị vào đó nhá thì cái này trong cái hướng dẫn sử dụng của nó là nó kêu luộc bún á là mất khoảng 7 phút đó rồi đây cái này á là có gói măng chua bự qua trời lên mình ăn là mình mê cái cái măng chua này làm này rất là ngon mà ăn không bao giờ hết <laughs> nhiều khi tiếc á ăn cái này nhiều khi tiếc là phải bỏ cơm muối vào á xong rồi ăn cùng trời ơi nó ngon <laughs> không biết mọi người có có cái thói quen đó không chứ mình ăn cái này hoặc ăn mì tôm á là thường thường cuối là cho um, cho cho um, cho cơm vào ăn đỉnh luôn còn cái này là đầu que muối này đó thấy đã chưa cái này cái này là ớt giống như kiểu mà à, sa tế á sa tế đó cái này là nấm meo mọc nhị chưa rồi cái này á là cái cái nực cột nực nực à, nó gọi là nực ốc đấy đó nực cột nhá rồi còn cái này là giấm này thấy đầy đủ chất lượng chưa rồi còn cái này mới đặc biệt này ừ. cái này á cái này là cái đầu lạc chiên à, với là giống như tao hù ki với là đầu lạc đó người ta chiên sẵn người ta để trong cái bịch này rồi rất là giòn luôn mà cái này các bạn lưu ý là khi mà nấu mi xong rồi á trước khi ăn rồi hàng bỏ vào chứ đừng bỏ vào sớm nó nó bị yếu đi là mất ngon chưa đó thì coi nè rồi, thì mình à, tóm tắt lại này, có bún nha, có đậu que này, rồi um, có măng này, có cái tương ớt của nó này, rồi có uh, mọc nhì này, cái nước um, nước cột ốc này, rồi um, dấm này, rồi uh, mấy cái uh, đồ topping. Đó, một gói 5 đồng, không tin được rồi, quá rẻ mà vấn đề là nó rẻ mà nó ngon nữa chứ không phải là nó không ngon cho nên mình mới muốn giới thiệu với các bạn đó thì bây giờ nước sôi rồi mình sẽ cho vào mình luộc bún trước để mình quay cho mọi người xem nhá rồi bây giờ mình uh, cho cái bún này vào luộc luôn nhá đó, nước sôi này vô luộc hai gói một lần luôn đó Rác này thì nhớ cất lại một chỗ xong rồi đem về vắt chứ không xả rác nha mọi người Please Nhất là mọi người đi những cái địa điểm mà mình um, giới thiệu cho mọi người á Tại vì là hôm qua lúc mình tới nơi á ở cái địa điểm này thì mình biết là ai tới đây kiểu uh, nhiều người biết chỗ này lắm nhưng mà hôm qua tới nơi chỗ này thì xung quanh cái chỗ mình cắm trại á người ta vất rạc dơ bừa bài lắm thì à, để chút nữa đi chút nữa ăn uống xong xuôi rồi mình sẽ đi quay lại cho mọi người xem kiểu nhìn thấy hoài luôn á đây giờ thì à, đầy nắp lại đời nó sôi xong rồi cho nấu cỡ khoảng 7 phút á là vượt ra được rồi mọi người thấy nó sôi chứ này làm này giờ mình để cỡ khoảng hơn 7 phút đó đó mà lửa này là nó, nó lớn nhá bây giờ mình sẽ đổ cái nước này đi nha cẩn thận là chứ không bắt ăn nếu có găng tay thì uh, hai còng bún mà người chắt cái nước nhiều nhất có thể nhá Rồi Này chắc ok này Này cho mọi người xem cái con bùn này Đó cái bùn này là khác cái bùn Việt Nam của mình Nó ăn à, này giống sợi bún bò à, Giống bò hả Ăn này dai dai Ngon lắm Rồi Bây giờ à, cho nước vào rồi mới cho lên nồi hả Thì cứ để lên lại xong nồi Rồi bây giờ cho lên trên này lại này xong cái đổ nước nóng vào cho nó sôi lại xong mình cho gia vị vào là ok nha à, nếu mà thiếu thì chúng tôi cho thêm rồi bây giờ cho bây giờ cho tất cả gia vị vào nhá mình sẽ cho cái um, nước ốc vào trước này à, khỏi quá không có cách có cách khác thông minh này có cái khác thông minh hơn cái khó là cái khôn mình đâu cần để thế này cho nó sôi xong rồi bỏ vào như vậy chỉ cho cực để ngoài thế này <laughs> cho hết gia vị vào xong rồi cho lên trên lửa lại chứ khỏi um tùm chạy hết cả nước mắt mọi người ạ đúng là thanh niên ít khi nấu ăn hôm nay uh, giả vờ quay vlog vùng về quá nhưng mà máy quá mình à, khăm up với cái idea bia lắng <laughs> cần phải chịu khổ bỏ cái nồi này lên trên cái lò lửa nóng mà cho hết gia vị ở đây uh, cho hết gia vị vào trong cái nồi trên cái bàn này xong cái cho lên lò lửa lại nó khỏe hơn chứ đừng là cái lò lửa này nó khỏi nó nóng lắm Đây thì hai cái gói chili oil này mình sẽ để riêng ra Tại vì sao mọi người biết không Phải thêm hai cái gói giấm này nữa Đó mình sẽ để riêng ra Vì là Mỗi người ăn á Cái cay về cái đồ chua Nó khác nhau Cho nên các bạn đừng đừng có để hết cái um, Cái gói đó Tại vì à, tụi mình ăn lần đầu á Chưa rành cho nên là mình quất hết cả cái gói um, <laughs> cái gói gói gói um, chili oil đó luôn wow mà mình thuộc dạng dân ăn cay này nhá ăn xong là đuổi luôn á đó. đó cho nên là bỏ vừa phải thôi tại vì cái đó các bạn um, để sau cũng được giống như kiểu dơ để một ít xong mà ứng ăn cay thêm á thì các bạn để sau cũng được ảnh hưởng gì hết đó. rồi cái dấm nữa thì mình để nhiều mình chỉ để vừa vừa thôi thì như khẩu vị của vợ chồng mình á thì mình sẽ cho thay vì hai gói giấm thì mình chỉ cho một gói thôi đó yeah rồi còn cái ớt này này này này là tụi mình chỉ sai cỡ khoảng một nửa thôi đó nhất là đi cầm trai nữa hai gói là là là sẽ tính thành cỡ khoảng 1 phần tư thôi tại vì uh, ăn cay nhiều đau bụng mà đi cầm trai nữa ta thảo rượt trái kịp <laughs> vậy ăn cay quá nó cũng mệt ăn vừa đủ cay vừa có gia vị là ngon đây nếu um, đó này để con phân con lai để mà người muốn giữ thì giữ gập lại xong rồi cho vào cái gọi là cất lên được rồi chưa yeah. này cho mọi người xem này và wow, hấp dẫn chưa bây giờ cho lên lò lửa xong cái nó sôi lại là ok đã ha này coi kì kì kì ớt này nếu bỏ nửa một chút mình thấy đủ thì mình à, cho thêm vào không vấn đề gì cả đây mọi người thấy nó sôi chưa nó sôi như thế này lại là ok nha chứ không cần để lâu nha rồi bây giờ mình bưng cái nồi này đem ra ngoài bàn xong rồi múc ra tô Đó rồi hai tô bún mình vừa múc xong à, để lên tô rồi đó bây giờ việc cuối cùng là cho đồ topping pin vào trời ơi mọi người thấy chất lượng chưa quay cho mọi người coi kỳ cái tô này này đó nhưng cái topping là đá không topping với đầu lạc này. 5 đồng quả giá trị luôn á đó. đó Rồi Thôi bây giờ à, để mình bưng một tô lên Xin phép mọi người ăn thử nhá Ô, hấp dẫn quá mọi người coi này Coi cái con bún này Quá đà luôn Mắng rồi uh, Mọc nhí wow. Chảy hết cả nước miệng mọi người rồi, xin mời mọi người nhá, Đây là bữa sáng của mình. Bữa sáng này là hơi nắng. <laughs> Để ăn thử này. uhm. quả ngon cái đồ chua và cái đồ cay là vừa phải luôn tại tụi mình ăn quen đó cho nên vợ mình kéo để là quá hợp lý luôn uhm. Ừ. Ừ. quá ngon rồi mình xin mời mọi người nếu mà ai xem xong à, video clip á mà không kiếm được cái chỗ mà mua cái mi này á thì nhớ thả cái bình luận ở phía dưới rồi mình sẽ chỉ cho mọi người cái chỗ mà mình mua nhá mình à, ăn uống no say rồi bây giờ à, nói về cái chuyện rác thì à, mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái người mà trước mình á người ta cầm chai ở đấy á người ta xả rác như thế nào quá dơ không tưởng tượng nổi luôn không biết ai rất là bực mình luôn á nhưng mà mình phải làm tại vì là mình đi mình có cái ờ, có mang con chó của mình theo mà mình mà không dọn á thì ờ, nó vừa ảnh hưởng môi trường mà nó vừa ảnh hưởng tới con chó của mình nữa nó nhờ nó tới nó ăn rác với đồ dơ dãi á rất là rồi nhất là các bạn đi mà nếu mà có trẻ em đi cung á hoặc là có mang chó đi giống như tụi mình á thì ờ, trước khi ờ, set up mọi thứ hoặc là set up xong xuôi thì mọi người nên đi đào một vòng xung quanh xem có ờ, rác hay mình chai gì thì nên dọn trước khi cho trẻ con hoặc là chó đi ra chơi nhá chứ không là rất là nguy hiểm luôn để bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem này mình quay cho mọi người xem này thấy gì ghê không này. ni lông này túi ni lông này giấy đi vệ sinh này phân này lòng <laughs> bia này đó rồi bên này có chai bia này này thấy không đấy mà đó để như vậy mà nếu không giọt là chó mình tới là nó nó quất luôn rồi thì mình biết á là coi đi chơi mà tự nhiên phải đi dọn phân cho người ta thì là dơ dạy vậy là cực hãy đi no đi dọn phấn cho người ta là dơ dạy thì nó cực thiệt nhưng mà bây giờ phải làm thôi chứ để như vậy mình chịu không được ghê nhưng mà các bạn xem thấy video của mình á, thì à, mong các bạn là đừng à, làm theo người ta đừng xả rác như thế này nha và nhất là cái việc mà đi toilet ở ở ngoài này này nếu mà ai có cái toilet như mình á thì đúng luật đó là phải đi cách cái bờ sông cách cái mặt nước này này là 100 mét và phải đào cái hố nữa chứ không phải chơi kiểu lô thiên như thế này quá dơ dãi luôn không, tha mình đi vào sâu trong kia xong mình đào cái hố á là là xong rồi đi xong lấp lại á thì không có cái chuyện để nói rồi đấy mà ai ở đây kiểu quá vô ý thức luôn rồi bây giờ mình phải xúc cái này vô để mà mà cho vào cái bịch trạc đen của mình đây này xong cái mình phải mang về nhà để mà vắt rác đó nó nó rất là nói chung là rất là vô lý luôn nhưng mà để như vậy cũng được tại có mang theo chó nữa với là à, các bạn mà có rác mà đi camping mà có rác mà mang về nhiều á thì à, ghé cây sáng hoặc là mấy cái chỗ mà mà trạm à, nghỉ à, dương chấn á rồi vắt rác vô mấy cái chỗ đấy cũng được đó khỏi phải mang về nha này đất I, I did. No. Come Quả dơ, vô ý thức. cho nó sạch sẽ Rồi Đấy còn lòng bia nữa Tại mấy cái này á Uống xong mang về Đem vất đâu có khỏi gì khó khăn đâu Nhá, căn bản là cái ý thức ấy. Rồi Bây giờ à, đi qua thêm à, chỗ này nè Bên chỗ này là Uống bia xong rồi Ném trái vợ tùm lúm rồi Nay có con nít đi là Nguy hiểm lắm Để mọi người xem này này, mảnh trái này bự quá trời luôn tại mấy cái mảnh trái này không biết á một thôi mưa lớn với đâu nó trôi xuống dưới sông á là ai mà xuống đây kiểu tắm sông vào mùa hè là thôi này nói này mà mình nghĩ cái này chắc nè cái này là chảy đen như vậy chắc là mình nghĩ um, người ta uống xong uh, kiểu đột lửa đột lửa xong uh, uống xong rồi vất trong cái lò lửa rồi đến khi đi về giòn là chắc đổ xuống đây luôn là là kê luôn mặc kê luôn là mình giảm nghỉ chắc dưới về về sông này là đã có mình trái nữa tại cái trò mà uống xong mà vắt chai bia vào trong lò lửa là mình mình mình mình mình thấy nhiều người làm không biết mục đích để làm cái gì lười ừ. mấy cái này đạp vào là thôi đi luôn cái chân cho nên các bạn mà đi cầm trai á nếu mà ai mà có cái safety boot giống như mình này hoặc là mấy cái chai lầu núi cũng được đó thì um, chịu khó mang mấy cái này vào đi cầm trai á là thứ nhất là nếu mà gặp rắn về đô lỡ đi trong bụi á đi cắt cây về đô á, gặp rắn về đô hoặc là cây đổ á thì nó không sao cả nó đỡ đỡ hơn nhiều đó rồi mình thấy chắc là cũng ok rồi đó ừ, mấy cái mấy cái mảnh trái nhỏ này khó thấy lắm nhá yeah. mình cố gắng lấy nhiều nhất có thể đó rồi bây giờ còn một chỗ nữa người xem này này cái này là cái um, Hades no go back Hades hey come here go back Hades come good boy này cái này là khăn giày ướt này mà chắc là cùng cho em bé đi hay gì á đó có phân này chán thật đấy chứ khăn giày ướt này là chắc chắn là nha có um, con nít trên này đó đi ngay kiểu lộ thiên như vậy luôn rồi đi xong là vắt khăn giấy ướt ở đây một đồng không biết để ai dọn tại cái khăn giấy ướt này nó nó rất là khó um, để phân hủy đó là thường thường mà đúng á, là um, đi cắm trại là người ta không khuyến khích các bạn là dùng khăn giấy ướt rồi có những loài khăn giấy ướt có phân hủy được con, có những loài là không được nhưng mà không có khuyến khích sai cái này đó mà đà vậy á không trốn dưới đất thì thôi còn để lô thiên như thế này nữa là đúng là không, không được thấy không mình đi làm sao giữ ý thức cho người khác nhé thế nếu mà có ai mà mà, mà đi cắm trại chỗ mình giới thiệu thì uh, mọi người uh, nhớ đừng làm như thế này nhé dơ các bạn đi um, cắm trại không có toilet thì sắm cái sàng giống như mình xong cái đi chỉ cần cái sàng này thì <laughs> đạp cái xúc một cái cái cái hồ để đi toilet xong rồi lấp lại cái là xong rồi chứ chứ đâu cần phải làm cái gì nhiều đâu đó thì uh, um, mình dọn sơ sơ cái khu xung quanh mình ở như vậy là ok rồi nếu mà thấy thêm rác thì mình sẽ bỏ vào mình uh, mang đi vật đó thì um, mọi người uh, nhớ ờ, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ sau khi ờ, mỗi lần đi cắm trại đó thì qua đây mình muốn nói thêm một chuyện nữa là những ờ, người mà thích đi cắm trại cộng với là việc câu cá giống như mình thì thường hay muốn cắm trại gần sông sát bờ sông mà để mà đi đúng luật á đi toilet đúng luật như như như người ta nói á là cách mặt cách cái bờ sông 100 mét thì nó rất là xa nó để đi ra toilet rất là xa cho nên cái chuyện mà mang theo cái toilet như tụi mình á là cái chuyện mình thấy là rất cần thiết mà mình khuyên các bạn trong những video trước nhiều rồi mà hôm nay mình nói lại cho những cái bạn mới mới biết tới channel của mình ừ, để um, hiểu rõ hơn về cái việc này đó thì các bạn không cần phải sắm cái toilet như mình mà nó có cái loại tương tự như vậy mà bơm bằng tay cái của mình là ẩn nút bơm bằng điện như ở nhà nhưng mà có cái loại bơm bằng tay là cũng dễ dàng thôi um, có giá dạ của nó chắc cũng hơn hơn trăm một tí ừ, có hoặc là size nhỏ cho cho cho hai người size nó cũng thoải mái có hơn trăm đồng thôi à đó mà sắm được cái đó về thêm một cái lều uh, để bỏ cái toilet vào nữa thì các bạn thoải mái các bạn phải đào lộ này trời mưa là đi là vô tư nó cũng sợ ướt này nọ rồi nói về chứ đi nơi cỏ sạt bụi này nọ lờ cỏ rắn hoặc con gì nó cũng nguy hiểm chứ không phải là dần đâu đấy thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm tới vấn đề sức khỏe ờ, vậy là giữ gìn ờ, vệ sinh sạch sẽ thì mình khuyên một lần nữa là các bạn nên xem xét cái việc là mua cái toilet để đi camping